trời đất ơi mà công nhận ngon thiệt me đi đái 3 năm là chưa xuống màu à, em thấy phòng ghi bình tân của anh đó ngủ đi đái 3 năm rồi chưa xuống màu cam nhưng mà cam mà chứ mà hãy chơi đồ dỏm đi ha chừng hai ba tháng thôi tự nhiên cam nó chuyển ra trắng luôn cái logo bình quận chính nó sẽ nổi hơn và cái bàn của bình quận chính nó đặt nó gọi là nó cách điệu hơn hình ảnh con thuyền bbt tao thuyền trưởng wow. mốt anh làm cái cái cái tượng đồng anh đứng lên cái cái cái, cái, cái bàn đó để nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ ở đây nè đó anh là thuyền trưởng đứng trên con thuyền bbt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 Chào mừng các bạn đến với chương trình vlog kinh doanh của anh Duy Nguyễn. Hôm nay tiếp tục anh đi chia sẻ tụi em những kiến thức rất là quý giá bất động sản, không ai không ai dạy tụi em đâu. Nhưng mà trước khi đi vào cái clip này á thì à, anh à, chia sẻ chút xíu về cái cảm nhận khi mà cái clip mà penthouse quận 7 up lên mạng xã hội đó em. Thì trong những mạng xã hội rất là nổi tiếng của anh Duy Nguyễn trong đó có cái mạng TikTok. À, có cái mạng TikTok á, thì à, anh up cái clip đó lên đó thì sau một đêm nó tăng follow 35 ngàn đó thì nó nói chung là anh em vô đó chửi quá <laughs> có mấy sale vô chửi luôn nữa hài lắm em vô, vô đọc còn còn bình luận cười bò luôn á có thằng nữa nó khen anh là chia sẻ những điều không ai dám nói hết còn có đứa đó nói ủa sao sao, sao chị ở ờ, ở, ở chung cư mà gọi là à, hai chục năm mà đâu có nghe cảnh nào phập đùng đùng đùng đùng mà nó viết giấy dán chủ nhà đâu cái nói thì bà chỉ là hạt cát giữa sa mạc giọt nước giữa biển khơi sao bà đâu đại diện được hết chung cư cái câu chuyện chung cư sao bà thấy hết được mà bà đã vô bà bà, bà comment bà nói tôi nói xạo đúng không cái bà đó bà vô duyên với em bà không thấy nghĩa là không đâu nghĩa là không có yes đúng không mà cái chuyện mẹ tình dục trong chung cư nó nổi đình nổi đám mà dân chơi ai chả biết nó không những cái đó mà nó còn những cái khác nữa đó rồi không bàn nghe rồi xong rồi có thằng kia nó biết lợi dụng thời cơ lắm em nó anh Duy ơi đừng mua chung cư anh xấu lắm anh mua đất nền em bán đất nền anh đó thấy tay thấy tay đó ghê chưa thì nói chung trên đó nó comment nhiều lắm nó cười bò luôn thì tụi em có thể theo dõi kênh tiktok của anh tất nhiên ạc à, tiktok anh xóa rồi anh xóa cái app tiktok trên điện thoại này của anh nè nhưng mà trên điện thoại của nhân viên anh nó còn nó nó, nó đang cầm ạc cho anh mấy em gái được nhắn tin trên đó chắc chắn người trả lời không phải là anh đúng không muốn nhắn tin cho anh chỉ còn cách thôi tích xanh facebook nhắn tin lên tích xanh facebook thì em trả lời còn à, thì à, hôm nay các bạn biết là cuộc à, chiến giữa mỹ với trung thì nó có vấn đề tiktok đem nó bem thằng ứng dụng nó tạo ra một cái app mà nó nó tự động nó kiếm mấy cái mấy cái mấy cái app khác của của trung quốc đó, nó giết sạch hết đó ấn độ là nước đi đầu trong phong trào tẩy chay app trung quốc mà bây giờ cái app tiktok nó đang bị mỹ cáo buộc là ăn, ăn, cắp dữ liệu cá nhân uh, uh. ăn cắp dữ liệu cá nhân nên thôi anh thấy anh chạy trước cho chắc cú đó tại vì anh nói chung mấy mạng xã hội chơi cho vui thôi mà anh phát triển anh phát triển tứ trụ sài gòn còn mấy cái mạng xã hội này chơi cho nó vui thôi <laughs> à, nên anh xóa à anh xóa tiktok rồi tụi em xóa hay chưa thằng trùm hacker nó kêu xóa luôn rồi đó còn nếu mà điện thoại cốc cốc thì thôi kệ để chờ đại vui mà nó nói nói chung gái nó múa nhảy lắc lắc riết riết gì đó thôi rồi thôi quay lại vấn đề ngày hôm nay hôm nay tiếp tục đi về, đi qua kiến thức bất động sản vấn đề xây nhà hôm nay công trình quận chín nó đang ráo rớp ráo lắm em nó làm ghê lắm tụi em không biết đâu chứ bên đó là nó làm kinh khủng lắm anh hôm qua thôi thì trong vấn đề xây nhà có một cái khâu hoàn thiện cái khâu hoàn thiện là khâu mà nhức não nhất nếu mà các bạn xây nhà nó có hai phần phần thô và phần hoàn thiện tách biệt rõ ràng trong phần hoàn thiện nó có sẽ nhiều khâu khác nhưng mà hôm nay nói về khâu nội thất cái khâu nội thất trong phần hoàn thiện là một cái một cái vấn đề mà nó nó nó thể hiện là đẳng cấp ngôi nhà nó thể hiện sự nhức đầu mà thể hiện cái sự mà bạn bị lừa cũng nhiều nữa các bạn bị lừa phần này nhiều lắm hả thì à, như vậy thì xin hiểu như thế nào nội thất cái bà xấu quá bà này xấu em xấu không mà mắc lắm á anh nói cho em nghe mặt dưới là acrylic hai triệu mấy mét hai triệu mấy mét bàn trên kính cường lực nó mắc nhưng mà nó bền đó của anh là vĩnh vĩnh hằng luôn bao nhiêu con nằm ngửa nằm sấp trên đây bảo đảm em nó nó ràng cái mình lao cái là sạch còn mấy em mà chơi bằng gỗ á thì nó không được vậy tất nhiên ở đây là cái thể hiện cái sự quan điểm thôi anh là phong cách anh hiện đại anh không có thể theo phong cách của mấy anh cha cổ lô sĩ mà nhà tối ngày chơi cái bộ bộ bộ bộ, bộ bàn gì đâu mà thấy cái, cái, cái kinh khủng khiếp luôn cái bộ bàn kinh lắm bộ bàn mấy tỷ thấy chưa nó điêu khắc chạm trổ đồ rồng phượng gì ờ, từ lưa ghế nói chung là cái ghế mà nó hay nó hay triển lãm ở trong cái chỗ đồ gỗ đó mấy em gỗ gỗ gỗ gỗ mà đốn rừng á gỗ không biết cái cây gì đó không biết chơi cái bộ bàn nhìn thấy vải chè luôn đó còn anh là phong cách hiện đại anh chơi toàn đồ đồ nhân tạo không à đồ nhân tạo nói thiệt cái này nhân tạo mà cái này cái này nhân tạo gỗ gỗ nhân tạo thì à, bây giờ á cái phần nội thất á anh nói luôn hôm nay anh cũng rất là đau đầu công việc rất là áp lực này nọ mà anh phải đối diện với một cái hợp đồng nội thất nó chia làm 3 giai đoạn giai đoạn đầu là 575 triệu những giai đoạn sau cũng là như vậy thì vị chi một tổng hợp đồng nội thất của anh không một tỷ rưỡi chưa tính VAT nói anh có sức VT không đang suy nghĩ đây tại vì sức VT này lớn quá mấy em hiểu không mà sức VT lớn như vậy á thì doanh thu của anh nó giảm lại mà doanh thu nó giảm lại á, thì nhiều khi nó nó nó, nó phiền mấy nói chung là mấy sếp thích mà đóng thuế nhiều chứ mấy sếp không thích mà doanh thu ít nó vậy đó hiểu chưa mà nó mấy tự nhiên mấy gây chưa chứ quá đơn cái vợ hỏi anh quá đơn ờ, hơn tỷ rưỡi này có lấy không tự nhiên mình nghĩ thôi tự nhiên đó tỷ rưỡi hết gần 200 triệu tiền VAT hết trời 200 triệu tiền VAT lớn lắm đó ba Không phải nhỏ đâu nha Tiền VAT không hai gần 200 triệu là cực kỳ lớn Nói chung giờ tiền VAT công ty anh nó còn khoảng chừng 10 tỷ Nhà nước nợ anh đó. Hôm nay chuyên sâu cái toán là không nói nói qua hợp đồng là thất đi Thì nó đưa cho anh hợp đồng đó đầu tiên phải nhìn thằng này có chém không có đã Mà chắc nó không chém đâu Mà chắc chắc chắn là phải có chém Đó khỏi bạn này thừa nhận nhau là chắc chắn là nó chém rồi Nhưng mà chém ở cái mức độ nào đó, thì cái đó là cái mà chúng ta còn nói chuyện với nhau thì à, anh chưa ký chưa ký đang suy nghĩ tối nay có biến gì không để năm sáu ngày thử suy nghĩ ngẫm nghĩ có bị lỗ không không tao bút sai gà chết no. bây giờ á cái hợp đồng nội thất của anh em nghĩ coi nội thất ngôi nhà thôi nhà quận chính của anh á tỷ, tỷ mấy vậy thì anh nói luôn nội thất gồm những cái gì cái sàn là không tính đó nha cái sàn là thằng gỗ khác nó vỗ làm nội thất là lại là làm bàn làm vách làm tủ làm kệ với uh, với số trang trí trong nhà thôi nói trang trí trong nhà cho nó ai thì chỉ con khỉ gì trang trí trong nhà có cái à, logo bbt logo thanh online đó với cái bàn làm việc hình con thuyền đó với mấy cái vách này trang trí này nọ kia giờ tại sao nó đắt như thế nó vô giá thôi bây giờ nội thất của em dễ bị gài nha bây giờ á anh nói luôn cái nội thất của thol đang làm á là nó dao động từ à, từ triệu sáu tới uh, gần 3 triệu mét vậy thì cái gì nó quyết định đang triệu sáu gì nó quyết định nó 3 triệu nó là chất liệu em đúng không chất liệu thì tụi em nghèo nghèo quá thì tụi em chọn sơn đi khỏe nhất anh thấy ờ, phòng khách sạn toàn sơn không có làm gì đâu có khách sạn mà đầu tư đồ nhanh chắc họ nó bán nhà luôn đâu có ai cũng phải dân chơi như ông ngoài hà nội ông hà nội ông đầu tư khách sạn giác vàng thấy tiền bỏ trong đó là mấy ngàn tỷ đó thuê 5 triệu đêm trời khách sạn gì đó ngoài hà nội hôm nay đang báo nên nội thất là vì cái nhà của em á khi mà em xây xong nó nó đen thù lùi à thằng chủ thầu á nó sẽ làm cho em cái phần thô là phần xi măng không đó rồi mày làm gì mày làm đó mày sơn tính tiền mày ốp gạch tính tiền ốp gỗ tính tiền ốp đá tính tiền vậy cái nội thất của anh nó gồm có đá và gỗ nói rõ ràng với nhau như vậy nội thất phòng gym gồm đá gỗ kính ba cái này nó phối hợp với nhau tạo thành một cái cái cái cái cái cái, cái ngôi nhà đá với gạch là chung với nha chỗ đá chỗ gạch nha mấy em nên chứ không phải là chỗ nào là cũng là, là đá không đá nó nặng lắm ông nội nó nặng này nọ nó rớt bể đầu hiểu không cái cầu thang là đá nha còn cái vách đó là gạch thì à, bây giờ gỗ á, nói chung nó nhiều lắm em gỗ thì họ chả có thằng thằng khỉ nào mà làm gỗ thiệt hết tại gỗ thiệt sao làm dách ba đúng không gỗ thiệt cùng lắm làm cái tủ thôi đúng không cùng lắm làm cái tủ với cùng lắm ờ, làm cái ờ, ờ, cái bàn cái ghế thôi nên bây giờ vấn đề nó tranh luận nhau giữa trường phái hiện đại với trường phái cổ lỗ sĩ đó cái trường phái cổ lỗ sĩ vô gặp đam anh không trường phát nào á tội anh xây nhà nhưng mà đam chết mẹ anh luôn á hỏi sao vậy nói tần di sao chơi được gỗ công nghiệp không vậy chơi gỗ thiệt nó mới đẳng cấp con nó nói dạ gỗ thiệt đẳng cấp thiệt mà xấu quá đúng không sống và sến nữa nó không có phù hợp trong môi trường kinh doanh môi trường kinh doanh á bây giờ mình phải chơi gỗ này gỗ nhân tạo nè gỗ công nghiệp nè nó sơn màu này màu kia đổ lỗ lỗ nó đặt cách kiểu này kiểu kia nhìn vô nó mới đẹp mấy em có đồng ý quan điểm đó không mấy em quay như bức tường nữa không tường anh là gỗ đó gỗ này gỗ cách âm luôn em thấy cái phòng này tại sao anh Di quay video mà tiếng nó trong veo vậy tại vì anh Di đầu tư cái phòng này quay là gỗ là gỗ cách âm mấy em ở trong đó nó độ bốn năm lớp mút nữa nó rồi xong rồi cái à, bữa họ hồi đó anh làm này cái con người cản nó đụng đụng mút nhiều quá cháy nhà rồi sao cái nó trời ông nội ơi không bao giờ làm ăn lo làm ăn đi bàn tới chuyện cháy nhà nữa bàn gì sao ra đúng không bài gì không ra được nên thôi anh quyết định anh làm gỗ này hai triệu mấy mét thế tức là nội thất người ta sẽ tính cho em nó làm gì nó cộng gì không biết không biết nó tính mét vuông nó, nó, nó, nó tính tiền thì đếm cái dách của em bao nhiêu mét vuông thì nó cộng vô bấy nhiêu tiền nó mà cái phần làm nội thất nha là cái tiền công nó rất là cao ờ, ờ. đúng không nên chọn chất liệu tụi em đừng nên chọn chất liệu cùi tại vì tụi em chọn chất liệu cùi là tiền công nó ăn hết rồi tụi em phải chọn chất liệu nó tương đối tương đối là chơi rơi vào khoảng từ triệu sáu cho tới 2 triệu đó là ngon rồi đừng chơi acrylic nó mắc tiền mà chơi gỗ md m, m, mdf đó, mdf đó gỗ nó được rồi nó kêu là cái gì mà mdf malanin malanin gì đó không biết nữa ờ à, loại đó đó nó có nhiều mẫu để em chữa lắm là lựa là loại sần sần cũng có nha loại bóng cũng có nha loại lỗ cũng có nha loại gạch cũng có nha em muốn sơn màu nào nó có màu đó hết nó mà có nhiều công ty nó làm ra loại gỗ đó mà theo nhân biết có công ty tên an cường đó. gỗ an cường medes an cường này nọ kia đó thì mấy thằng thầu nó nó mua gỗ nó về nó cắt cái cưa nó xào nó chẻ này nọ nó thiết kế 3d 4d đồ lên mình viết cái làm đó thì nhà tổng quan á tổng quan á thì em thấy mình quận chín anh có làm nhiều đâu chỉ có cái phòng lễ cái phòng phòng lễ tân cái phòng yoga rồi cái home gym với à, một số cái dắt nhỏ toilet đồ của toilet tốn tiền bà cố luôn không nội mấy em đừng có thấy cái miếng dách mà cam cam ở trong toilet mà tụi em đi đáy á mà tụi em tưởng rẻ nha biết nhiêu không nó báo anh là hai triệu mấy một mét đó em hai triệu mấy một mét ừ, kèm luôn phụ kiện phụ kiện là gì bù lon con tán mấy ống chích dặn dặn để quay quay đó đó là phụ kiện trời đất ơi mà công nhận ngon thiệt mang đi đáy 3 năm là chưa xuống màu à, em thấy phòng ghi bình tân của anh đó cũng đi đáy 3 năm rồi chưa xuống màu cam nhưng mà cam mà chứ mà hãy chơi đồ dỏm đi hang chừng hai ba tháng thôi tự nhiên cam nó chuyển ra trắng luôn đó nên em thấy anh đầu tư cái hệ toilet bên bình tân đó đắt sắc là miếng đó đó nhưng mà cái nội thất của anh nó là nội thất sang và nó nó bền mà muốn làm được vậy đó thì phải mua đất xây ghim chứ tụi bay đi thuê phòng gym tụi bay người ta mà tụi bay đầu tư cái này thôi tụi bay thắt cổ tụi bay chết đúng không nên người ta đi thuê phòng gym á người ta đầu tư kiểu khác người ta không dám chơi cái hệ nội thất là gỗ mà người ta chơi là gì mấy cái miếng mấy cái miếng quỷ quái in hình sun sunku dán dán dán dán vô in hình mấy thằng noben nogen rồi dán dán dán vô hết sơn xiết lắp hình lắp kính xong đó giá trị nó rẻ còn nội thất quanh là nội thất ừ, nó sang nên nó gắn lên lên từng cái mảng tường nên nó lâu lắm nó bền rất là rất là kinh khủng em nên nó đắt tiền đó thì à, cái bên quận chín á là cái à, thiết kế á, anh làm hai lần luôn á lần đầu tiên thằng thiết kế nó thiết kế à, không được đẹp lắm với phần nó thiết kế hơi bị phi thực tế mấy em nên nhớ tụi em nên làm nhà đó cái thằng thiết kế là thằng vẽ ra lấy tiền cái thằng vẽ ra lấy tiền còn cái thằng đi đàm á nó làm được đó nó thôi thiết kế như vậy thứ nhất đốt tiền mẹ chủ đầu tư thứ hai nữa nó thiết kế vậy em làm cũng trả được nữa nên cái thằng nào mà nó nhận thầu làm nó phải thiết kế lại để nó làm được nó vậy đó mấy em chắc chắn là tụi bay dính tụi bay khỏi cãi ông tụi bay đi đúng không đi, đi, đi mà thuê ờ, đi mà thuê gì ờ, vẽ nhà đó vẽ nhà nó nói là giờ thầu nhà bao luôn bản vẽ đó là nó chắc chắn dính trong trường hợp này nó vẽ cho đẹp thôi nó vẽ trên trên 3D Max á nó vẽ cho nhìn nó lung linh thôi chứ khi thi công thằng kia thi công thích chết mẹ bởi vì thằng thi công bây giờ nó chửi thằng thiết kế hết á nó xiền luôn còn nếu mà em làm bài bản thằng thiết kế mà nó theo dõi cái nhà em luôn thì thôi cái nhà em nó chắc nó, nó giá nó trên đây nè chứ không phải nằm dưới đây đó nên cái cái cú này anh hay đam mấy thằng sinh viên mới ra trường á mấy thằng sinh viên mới ra trường méo có từ nên làm muốn chết mẹ luôn vô dạy làm nhà nó trời đất ơi làm nhà kỳ quá di làm nhà không có thiết kế không giám sát đừng có nuôi cái bọn đó cho bán nhà hả yes. đúng không miễn sao tao làm ở nhà thôi lộn xộn mà <laughs> nó rẻ rồi nó ăn tiền mình lắm em ơi lạ gì bọn đó nữa nói chung tụi em đã xây nhà đã đã xây nhà chịu cực chút thứ nào mình biết chút chút chút chút chút hết mình mới làm được còn không rồi để cho nó xỏ mũi dẫn đi thôi quay ra cho nổ chút xíu về quận chính coi <laughs> quận chính bây giờ lễ tân á là cái bàn bàn là hình con thuyền Mấy em có đồng ý với anh không? Những cái sau nó luôn đẳng cấp như cái trước Cái cái cái, cái quầy để tân bên Bình Tân nhìn muốn ói luôn á Ồ tao nhìn tao muốn ói luôn mà tao bay vô nhìn sao đẹp quá Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Anh nhìn đó, má nhìn muốn ói luôn Nhưng tao bay vô nhìn, ồ quá, viên Bình Tân đẹp dưới trời Đó, nhưng mà anh không hài lòng Cái ghi quần 12 đỡ hơn cái zin vùng 12 nó đỡ hơn nhưng mà nó bị xấu nhất là cái logo cái logo nó bị tối không có giải pháp đèn cho nó ủ phèo luôn nên quận 9 là anh khắc phục được cái logo cái logo bên quận 9 nó sẽ nổi hơn và cái bàn bên quận 9 nó đặt nó gọi là nó cách điệu hơn hình ảnh con thuyền BBT tao thuyền trưởng mốt anh làm cái cái cái tượng đồng anh đứng lên cái cái cái, cái bàn đó để nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ ở đây nè đó anh là thuyền trưởng đứng trên con thuyền BBT Bây giờ tụi em nhìn cái à, nội thiết kế của BBT là con thuyền nha rồi đối diện với cái vách đó là kế kê cái bộ sofa là hình gì sóng nhạc trời ơi gỗ mà anh chơi cắt cắt từ miếng từ miếng từ miếng từ miếng ghép ghép ghép ghép ghép ghép ghép, ra làm gì làm kêu là gì thằng đạt kêu là cái đó cái gì mày cái gì thanh nhạc hả kêu là cái mẹ gì cái gì mà đàn nó từng cái từng cái trọt trọt trọt trọt cái nào nó nó nó kêu là cái gì mấy em comment cho chúng em và lần này á thêm một cái nữa là cái trần cái trần bình thường đóng thạch cao thôi cho rẻ mà bây giờ cái trần anh chơi anh đầu tư hai triệu mấy một mét hai triệu mấy một mét trần anh giật ra đúng không để luôn biểu tượng của bbt màu cam cam sọc trắng cam sọc trắng đó thiết kế cái thiết kế mới nhất của bên à, bên bên quận chính nó là như vậy và cái thiết kế đó nó sẽ hình thành trong vòng tháng nữa khi mà anh ký vô cái hợp đồng này anh chuyển tiền cho nó là nó mua vật liệu làm liền nó giờ đi tới trong phòng yoga cũng là nội thất không em thí dụ như cái phòng yoga bây giờ lắp kính được rồi nội thất làm mẹ người ta đúng không em đi tập gym chỗ khác đâu có làm đâu đâu có làm nội thất chỗ đó đâu nhưng mà không cái phòng yoga kỳ này là anh chơi lớn luôn em anh chơi lớn anh nói sơ sơ thôi nha bây giờ kính là vẫn có mà cái sân khấu em nhìn cái sân khấu bách rau nè cái logo đó là anh thiết kế mà 10 ngày tao 10 ngày 9 đêm mới xong đó đó cái logo mà yoga and dance đó, đó nó bự lắm nó nằm nè ngạo nghễ đó một mình đó thôi cái lớp trắng đó phải là sơn đâu bà cái lớp trắng đó biết là gì không nó có hai giải pháp một là đi in dán lên hai là chơi lớp mica luôn in lên nhưng mà chưa biết chọn giải pháp nào để coi nhưng mà ở dưới cái lớp đó là gỗ ở dưới cái lớp đó là gỗ nó mới tạo được một cái mặt phẳng nó thẳng đúng không cái mặt phẳng nó thẳng chứ không ai dán được cái vô tường để để thi công cái miếng đó, đó là tường em sơn hết ở trong em bắn những ốc vít này nọ gắn khung xương vô xong ịn tấm miếng gỗ vô miếng gỗ nó báo anh là gần hai triệu gần hai triệu mét đó xong rồi in thêm cái cái cái, cái logo đó vô nữa trời ơi má ơi đầu tư kinh chưa mà cái đó không phải là, là, là đặc biệt của cái yoga đâu mà hả cái yoga ở phía ở phía bên tay trái á nó là cái hệ kính nhưng mà kính này không là kính kính này là tủ mà kêu là tủ kính mà kính là kính thủy hiểu chưa hiểu chết liền á tao nói tao chưa hiểu nữa giờ hiểu cái tủ chưa cái tủ này nó sẽ mở ra mở vô được cái cửa đúng không nhưng mà bình thường mình nói là tủ kính là cái tủ cái kính cái kính của cái tủ là bạn ở ngoài bạn nhìn vô bạn thấy đồ ở trong đúng chưa yes. còn cái tủ này bạn nhìn vô là bạn thấy bạn cho bạn thấy đồ ở trong tức là cái cửa đó là nó áp bằng kính thủy mà mở ra là cái tủ ở trong để với cái thảm vô yoga ừ đó đồ cái loại đó mất tiền lắm ba thấy ghê chưa chơi như vậy đó anh em nó mới trầm trồ còn mấy vàng trên mới lạnh thì khỏi bàn khỏi cãi nữa nó nó khỏi nói nhiều nữa đó nên cái đó là những cái gì đó là nội thất cậu giờ ở trong toilet nè nội thất gồm cái gì cái dách nè cái cái blocker nè con blocker nó thanh di xài từ từ từ từ mẹ vậy chị nó quan trọng mẹ cái chuyện nó không phải là bản chất đúng không bây giờ nó xài thẻ từ này nó kia hơi từ từ làm khí gì mày cứ đưa chìa khóa cho mày mày mở thôi bình thường có chết nào đâu đúng không nó nó nó nó nó, nó tóm lại sau này cần á thì là là, là là là chuyển nó không có gì ghê gớm hết nên à, mày khuyên anh cũng vậy thôi à mà cái tủ là nội thất tủ nó tính theo mét nha tủ tính theo mét nha ví dụ như giờ mét tủ 3 triệu cứ tính nó đo mét mét mét, tính vậy đó rồi xong rồi kính thủy rồi xong rồi cửa vệ sinh rồi xong rồi vách ngăn phòng tắm rồi này rồi kia nói chung là cái toilet cũng là một cái nó đốt nội tiền nội thất rất nhiều toilet cả nam và cả nữ mà em nó nhiều vách lắm nó nhiều họa tiết nó nhiều chi tiết lắm nên cái toilet nó hơi bị đang nặng tiền còn mấy cái phòng tập gym thì nó nhẹ đúng không tại nó không thiết kế mà toilet có gì nặng nhất biết không thiết bị vệ sinh bồn tiểu 26 triệu đó cái đó nặng tiền dồi sen dồi sen color bà hổng tính tính xài thằng group rồi mà thằng group nó quăng cho tao cái báo giá xong đi đâu mẹ nó bị covid chết đâu rồi không biết nữa tới giờ không thấy liên hệ lại tại vì á anh tính chơi là sứ á thì anh chơi color mà đã là dòi á thì anh chơi uh, group đó thằng group nó nó nó dòi của đức nó xịn lắm em rồi xong rồi còn thêm phần bên quận chính có tốn nội thất nữa là cái gì nó là cái gì home game của anh tòa bển á hồng ghim mẫu của anh anh làm hồng ghim mẫu đem nào tới mua máy hồng ghim mình dẫn lên tỉnh cho nó coi nhìn qua vách kiến như này không cho vô sao vô được tao giữ chìa khóa mà sao mà vô được đúng không tao giữ chìa khóa mà đó thí dụ như em mua bản em coi thì nhân viên nó dẫn lên thôi em đứng ở ngoài nhìn lớp kính lớp kính là để kính trong mà nhìn thoải mái nhưng mà chìa khóa anh giữ tại cái đó không cho anh mượn chìa khóa được em mượn chìa khóa được vô đó nó phá hư máy, cái đó là phòng trưng bày hồng gym của anh mà nó nằm ngạo nghễ tầng cao nhất á mà còn mấy cái tầng còn lại thì nội thất chả đáng bao nhiêu nội thất thì này nọ kia thôi nó chả đáng bao nhiêu không có gì phải bàn cãi hết nhưng mà con cái hài lắm em thảm cao su thảm cao su nói thôi giờ anh di ký hợp đồng rồi thất này cho em đi cái phần thảm em bao ông nói mày bao sao dạ bao bảy triệu rưỡi sàn What? tao không biết mắc rẻ mày thấy cái mà nhìn cái mà nhìn cái sàn cái sàn trải thảm cao su á là cái cao su anh mua rồi nó tốn tiền nó nó nó nó thuê nhân công nó trải thôi 7 triệu rưỡi sàn hai sàn 15 triệu chưa VAT còn mấy sàn kia gỗ thì gỗ nó làm cái vấn đề sàn nó anh thì một cao su hai gỗ nha đó không nói nữa nó nghe nó bao nghe chua sót lắm em nên nó cái cái hợp đồng nội thất là một trong nói chung là vô cái phần hoàn thiện là thấy là thấy mày cái khúc này mà chơi nhau rồi đó ờ, ờ. vô phần hoàn thiện là khúc này mà cắn nhau mà sống rồi đó mấy em nên cái khâu hoàn thiện đó tụi em phải cẩn thận nói chung anh cũng biết chia sẻ hướng dẫn tụi em sao tại mỗi nhà nó hoàn thiện mỗi kiểu khác nhau yes. cái nhà ở bình thường thì nó hoàn thiện nó sơn thôi rồi tụi em uh, uh, dán hình dán tranh hay mua gì dán lên thì đó tụi còn phòng gym thì nó trang trí decor kiểu khác tất nhiên nó có nhiều cách để trang trí phòng gym lắm anh thì anh nói chung phòng gym đó ra làm cái nhà phòng gym đó ra làm cái building đó là của anh nên anh tốn anh không có ngại anh bỏ tiền vô đầu tư đúng không còn cái phòng gym mà bạn đi thuê á thì các bạn sẽ đầu tư rất là khác đó thì hôm nay video ngắn gọn chỉ nói là cho các bạn chia sẻ về cái cái cái cái gì gọi là nội thất nội thất nó nhiều lắm nhưng mà cái vấn đề mà trang trí nội thất bằng gỗ đó bằng gỗ đó, thì nó sẽ là như vậy